con chị cho con và chị không dạ con cho con con cái đó cho con dạ con cho con con chia cho con Chào chị Tư. Nghe con cho tay em. Con. ทียบรยากาศ